Xin chào toàn thể anh em thì ờ, quay trở lại về cái môn chơi tài xỉu thì ờ, đối với một số anh em mà có tay nghề đối với làm tay cái và những anh em nào mà có khả năng nghe được những bộ tài xỉu chợ hoặc là những cái bộ hột tài xỉu bình thường ấy, thì tôi cũng không muốn ờ, nói đến làm gì thì đến video ngày hôm nay là tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ làm sao nó chuẩn xác nhất để anh em áp dụng vào những cái sân chơi tài xỉu của anh em để làm sao anh em hoàn toàn giành chiến thắng thì đây là cái bộ hột báo mặt thì tôi làm sẵn là báo mặt lục thì à, mặt thì có thể là làm báo mặt lục mặt nhất và tùy các mặt khác thì theo yêu cầu của anh em hột thì làm theo yêu cầu của anh em từ hột to hay hột nhỏ các loại thì à, hột này thì là bao cho anh em về soi đèn thử lâm châm và ngâm nước muối thì à, đơn giản là nó đi kèm cái bộ hột này là một cái máy báo dung thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em vài ba tiếng để anh em biết được cái độ hiệu quả của món đồ này để làm sao anh em áp dụng vào những sân chơi của anh em là anh em hoàn toàn giành được chiến thắng thì đây tôi trước khi test thì tôi cũng thử luôn với anh em là lâm châm hoàn toàn là không hít này hoàn toàn lâm châm không hít lắp đĩa là hoàn toàn bình thường lắp đĩa thì lắp đĩa nào cũng được không quan trọng về lắp đĩa thì à, tôi nói luôn về nguyên lý hoạt động của cái bộ này là khi nào lên lục thì là nó sẽ báo anh em nhìn thấy không hột này soi đèn trong suốt như này và ngâm nước muối là nổi này anh em nhìn không hoàn toàn trong suốt này. ngầm nước muối này, nổi đều các mặt cho anh em này. nó không bị chết một cái mặt nào cả anh em nhìn không thì để mà biết được là nó chết cái mặt nào hay không thì anh em có thể là anh em đảo trên trên nước muối này là anh em biết được rồi Còn nắp đĩa anh em mà chưa biết cách kiểm tra anh em soi qua đèn này Đấy, ánh sáng xuyên qua này. hoàn toàn là những nắp đĩa bình thường về lắp này hoàn toàn bình thường thì bây giờ tôi sẽ vớt cái bộ này ra test luôn cho anh em vài ba tiếng để anh em thấy được cái bộ đồ này nó hiệu quả như nào để anh em áp dụng vào những sân chơi tài xỉu của anh em thì ờ, tôi cũng nói luôn bây giờ mình phải có thứ nhất là có khả năng về làm tay cái phải có lắc được tài được xỉu thì ờ, đối với anh em tay cái còn thì những anh em mà làm tay con thì anh em phải nghe được những tiếng hột chợ hoàn toàn bình thường thì anh em mới có thể là giành được chiến thắng được chứ còn thì anh em mà thử không sử dụng mà chỉ cần vào trong sân người ta anh em thắng được thì tôi cũng không biết được anh em thắng ở cái điểm gì à, tôi đã nói luôn à, bây giờ anh em khi anh em đã luồn được cái bộ hột này vào là anh em chỉ cần làm sao bật cái máy này lên thì à, khi nào lên lục thì à, máy sẽ báo còn không có lục là máy sẽ không báo thì anh em biết rồi lên lục anh em đánh lục tài còn không có lục thì anh em sẽ đánh xỉu tỷ lệ về xỉu nó đạt cho anh em từ 70 phần trăm mà liên tục anh em đánh về tài thì nó đạt cho anh em từ 80 đến 90 phần trăm nó về tài thì bây giờ tôi sẽ nói luôn cho anh em này bây giờ lên lục này tôi sẽ đặt lên lục cho anh em thấy được là nó báo này khi nào ừ, để máy dùng rất là im khi nào lên đèn này là máy báo này tôi làm ba mặt thì lên mặt nào nó cũng báo này một nào cũng báo hết anh em nhìn thấy không để bây giờ tôi test luôn cho anh em này tôi nói lại là khi nào lên lục thì là máy sẽ báo mà không có thì máy không báo như tiếng này là máy báo có lục thì anh em đánh lục tài cho tôi mở anh em tiếng đầu tiên đó này 446 tiếng tiếp theo anh em này tỷ lệ nó về tài nó đạt cho anh em là từ 70 đến 80 phần trăm như tiếng này máy nó không báo thì có nghĩa là không có mặt lục thì anh em một đánh chịu, hai anh em bỏ đấy là theo ấy ý của anh em anh em đánh như nào đấy tùy anh em đấy, 144 tiếng tiếp theo anh em này rất là đơn giản thôi anh em nào sử dụng những bộ đồ này là tôi khẳng định với anh em anh em hoàn toàn giành chiến thắng như tiếng này máy vẫn không báo anh em lại đánh như tôi phải xỉu rồi như tiếng này bị phản anh em biết rồi nếu chơi tài xỉu anh em biết thì khoảng cách của máy này là đến bộ hột này là từ 3 đến 5 mét có thể là xa hơn theo yêu cầu anh em anh em có thể là yêu cầu tôi chỉnh sao hơn tôi có thể làm cho anh em như tiếng này máy báo có lục thì anh em đánh thôi lục tài khẳng định với anh em 100 trăm có lục mở anh em xem này hai thằng lục một thằng mũ tiếng tiếp theo anh em này máy này rung cực kỳ là im nên là anh em chơi đêm tối hoặc chơi những chỗ đông người thì anh em yên tâm cái vấn đề ấy. như tiếng này máy vẫn báo là có lục này mở ra cho anh em khẳng định với anh em 100 trăm có lục đánh lục tài như tiếng này phản này phải chịu rồi tiếng tiếp theo anh em này tất cả những bộ đồ này nó chỉ là hỗ trợ cho anh em thôi anh em biết rồi còn quan trọng anh em muốn thắng được lớn hoặc là muốn được cái số tiền nó lớn hơn thì đó là nó kinh nghiệm của anh em đánh ở những cái sân chơi tài xỉu như tiếng này vẫn báo có lục thì anh em lại đánh cho tôi về tài này năm năm sáu tiếng trước thua tiếng sau mình có thể đánh gấp đôi luôn tiếng tiếp theo anh em này tôi test cho anh em một hai tiếng nữa do với thời lượng phát sóng của video nó không được dài vẫn còn lục anh em lại ánh lục tai này ba năm sáu test cho anh em tiếng cuối này thì ờ, anh em nào mà xem qua video không hiểu chỗ nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình như tiếng này không có lục thì anh em một là đánh xỉu hai là bỏ tôi Đây tùy anh em một bốn năm thì ờ, anh em tất cả những cái dòng về chơi tài xỉu như đồ cảm ứng hoặc là những cái dòng máy cảm ứng này thì anh em có thể xem video nhấn nút like đăng ký kênh để xem những video sau tôi sẽ chia sẻ cho anh em về những cái bộ đồ về liên quan đến những cái dòng máy cảm ứng đánh không tang này thì à, anh em nhấn nút like đăng ký kênh để xem những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ấy